Xin chào cả nhà hôm nay mình ờ, sẽ cùng nhau nấu ăn món ăn ờ, khá là phổ biến ăn quấn đó các bạn đó là món ờ, bánh gạo chả cá phô mai các bạn nha rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là nước các bạn nha nước lạnh đó nước lạnh là mình sẽ có là 200 ml rồi, cùng với 50g tương ớt Hàn Quốc các bạn 10g đường 10g bột ớt 10 lít tương và 10 gam dầu hào các bạn nha đây mình giờ mình sẽ trộn chung tất cả nguyên liệu này với nhau các bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho cái nguyên liệu này lại với nhau mình sẽ cho nước vào à, mình sẽ cho cái uh, tương ớt này vào các bạn nha vậy lên các bạn này phải lấy cái muỗng đây chơi đây cái tơ này nó có mùi thơm đặc trưng của ờ, người hàng các bạn nó lên men ờ, từ như kiểu từ đậu đậu đậu, đậu tương các bạn bể thơm nó khác từ đó của mình nó cây mà cây à, thơm chứ không phải là nó cây mà nồng như đó của mình thơm rồi mình bỏ à, cái à, dầu hài của bạn nha thấy các bạn thấy nước đẹp không đó, là đỏ đó. giờ cái tương ớt của nó đó các bạn mà nó là đỏ đẹp nha đó, thì ngay bút á trước khi ăn ta phải coi cái màu sắc nó đẹp ta thấy, thấy ăn tiền ăn tiền cái màu sắc của mà không rất đẹp các bạn nha đó để mình zoom lại cho các bạn xem đó, đây không các bạn bây giờ mình cho một ớt vào nha đó. ớt này nó tạo vị cay vị thơm thì thé rồi ngon lắm rồi, bây giờ mình sẽ cho nước tương vào nước tương này nước tương Hàn Quốc luôn các bạn đó này các bạn hãy nêm nếm lại cho vừa vị nha đó, này đẹp không uhm, thơm các bạn thơm nha ok mình đã xong cái phần sốt nha thì bạn sẽ hỏi cái phần nước tương nó là nước tương loại nào thì đây là nước tương mình mua các bạn đây đó sim kyo soy sốt của người Hàn các bạn nha rất là ngon đó còn các bạn là có nước tương khác cũng được nha nước tương hàng được các bạn nước tương hàng vị nó sẽ không có nêm đường giống như tương mình bạn nó sẽ có cái vị à, thơm của mình đậu tương á nó hơi đậm đậm nó hơi mặn hơn mình nước tương mình xúc các bạn nha tiếp tục đây là mình sẽ có cái phần bánh gạo các bạn tính cạn bút các bạn nha tôi bút kia đây đó một bịch vậy là nửa ký nè đó, bây giờ mình sẽ khui mình sẽ sử dụng bạn nha ok này, miếng gạo đây đó. Ừ, rất ngon các bạn đó, đeo tủ lạnh để tủ ngăn mát nó vẫn vẫn ok bạn nha đó. còn tiếp theo mình sẽ có cái phần mà chả cá các bạn nha đây, chả cá đây chả cá Busan Yagachi đó, các bạn có thể để lâu cũng được để ăn đông á cắm đông á sẽ lâu các bạn thì mình dùng mình chi việc à, mình đã đông thôi các bạn nha ok à, mình có đầy đủ nguyên liệu các bạn có chả có sốt thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần à, phần của cái phần à, hành baro các bạn nha hành baro mình cắt hành baro ra thôi chỉ có mẫu nguyên liệu hành baro các bạn là mình cắt thôi còn mấy vấn đề kia thì à, không cần các bạn nha điều kia thì đơn giản để mình làm nhanh gọn lẹ các bạn đó mình làm nhanh gọn lẹ luôn chỉ đúng ra cái phần mà nước nước sốt làm nước sốt này là bạn nếu các bạn nào mà có cái cái um, uh, cá khô cá cơm á mình nấu rất là thơm bạn người hàng dùng cá cơm mà các bạn có coi là cái lẩu uh, à, kim chi của mình đó mình dùng cá cơm á mình nấu á còn không các bạn không có lẩu thì mình cái phần cá cơm á thì mình dùng cái nước thường cũng được bạn nha à, có thì thơm hơn bây giờ mình chỉ việc cắt à, à, mỏng ra thôi lát mình sẽ à, trộn chung cho thơm bạn hành bồ thì nó thơm không có nồng mùi như hành của mình Đó. ok đây là đủ rồi các bạn lát mình muốn thì mình sẽ lấy thêm nha rồi, rồi giờ mình bắt đầu mình nấu các bạn nha ok bây giờ mình bắt đầu mình nấu các bạn nha mình mở lửa lên ok mình sẽ cho một tí xíu nước các bạn nha mình sẽ cho cái phần bánh gạo vô nha rồi mình sẽ cho nó ờ, nở ra các bạn nó nở ra thành viên một mình sẽ đẹp lại các bạn nha đẹp lại cho nó mềm ok trong lúc chờ cái à, bánh gạo à, nó nở ra thì mình sẽ cắt cái phần à, chả cá các bạn nha đây ừ, thơm các bạn thơm ngon các bạn nha đó, mình sẽ nếu các bạn muốn cái ăn á các bạn cắt xong các bạn trụng trụng nước các bạn cho nó đẩy hết cái mùi mà mà mùi ờ, gọi là dùng mà mùi ờ, nồng nồng cá mùi tanh bớt nha các bạn thì, thì sẽ ngon hơn các bạn nha đó, các bạn cắt vừa cắt uh, xéo hay cắt ngang tùy các bạn nha đó như bạn cứ cắt ngang nè đó. ngang đó nếu không cắt dọc thì các bạn nha đó rồi như đây cũng là đủ rồi các bạn đó, mình, mình lát mình sẽ cắt thêm ăn thêm cắt thêm ăn nha các bạn nha ok giờ mình kiểm tra thử coi cái da à, cá được chưa à, cái cái à, bột gạo được chưa cho các bạn nha đó. Nó, nở, nó nở ra các bạn đó. nở ra nè ừ, các bạn xé xé nhỏ nhỏ ra nha đó. sắp thôi à ừ. tay các bạn nha ừ. sau khi tắt xong rồi mình sẽ cho một muỗng cái ờ, cái muỗng sốt lên các bạn nha rồi cho muỗng sốt lên ừ, nó đẹp nó màu các bạn hai ba muỗng đó. mình sẽ đảo lên các bạn nha cho nó thấm gia vị à, thấm màu các bạn đó. mở ra ừ. ok sau khi à, bánh bột à, gạo bánh gạo nó đã nở ra các bạn và nó đã tách ra hết rồi đó. À, các bạn nhớ phải gỡ ra nha thì giờ mình sẽ cho những nguồn số còn lại vào các bạn nha Đó. cho số còn lại vào Đó. sau đó mình sẽ cho cái chả cá cùng với hành bao rô vào các bạn nha đây mình cho chả cá vào các bạn nha đó. cùng với đó là hành bao rô rồi mình sẽ trộn đều lên mình chuẩn bị món hình thức các bạn đơn giản các bạn nha và lát hồi bạn nào muốn ăn phô mai thì mình sẽ lắc phô mai lên chơi các bạn đó cho hai miếng sốt lên nữa sốt nhiều nó ngon rồi nha đó, giờ mình trộn lên mình thức thôi các bạn ơi đó, mình cho lửa nóng lên nha nóng lên sôi lên là mình ra món các bạn rất đơn giản cả nhà nha đó. nhanh gọn lẹ chúng ta đã có một món bánh gạo chả cá thơm ngon đó, rắc phô mai lên nữa là xong nóng hổi luôn các bạn ơi Đó. tuyệt vời chưa thơm lừng luôn Đó, ngon cả nhà nha Đó. quỳ với hành bảo đô nữa quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi ok bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bắt phô mai lên các bạn nha phô mai ở đây mình sử dụng là phô mai à, mozzarella uh, mozzarella các bạn nha các, các thể mua loại uh, à, mua mozzarella uh, đọc đứa lưỡi các bạn mozzarella của ý à. À, các bạn mua là sợi sẵn không phải mua là bào giống mình nha đó mình bào mình mua sợi sẵn luôn đó, bào lên rồi mình ép lại à, nó nóng là nó sẽ rất là đẹp các bạn bật lên các bạn nha đó. Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở lò lại và mình để lại các bạn nha rồi chờ cho nó sôi nóng lên là xong ok bây giờ mình sẽ mở ra các bạn nha bạn phô mai quá trời luôn đó, làm muốn ăn phô mai nhiều bỏ phô mai nhiều nha à, giờ lấy ra mình thích thôi các bạn ơi quá ngon luôn